À, xin chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách chạy quảng cáo AdWords để tăng lượng download cho app à, trước hết các bạn mà ờ, mở à, Google AdWords ra thì trong cái Google AdWords các bạn vào trong cái cái uh, chiến dịch ứng dụng đấy thì trong cái phần chiến dịch ứng dụng mình đã chạy những cái cam để mà tăng lượng download à, ví dụ như là ví dụ như các bạn vào trong cái phần uh, chuyển dịch ha thì trong cái phần chuyển dịch này đây là cái uh, cái, cái số lượng download uh, số lượng uh, cài đặt của ứng dụng đây là chi phí cài đặt và trong cái phần uh, tỷ lệ tương tác là 2,1 phần trăm thì trong cái phần chi phí trung bình uh, của mỗi uh, lần cài đặt đó là 750 đồng một uh, lượt cài đặt thì uh, trong cái phần um, thì à, chiến dịch cài đặt này thì mình chọn là chiến dịch cài đặt à, chiến dịch ứng dụng và à, chạy target vào toàn cầu ha rồi đây là những cái um, những cái cái chỉ số những cái cái, cái thông số cơ bản khi các bạn chạy một cái chiến dịch um, trên cái Google AdWords thì các bạn cần phải lưu ý đến cái phần đó là chi phí số lượng cài đặt um, tỷ lệ tương tác Ờ, và cái tương tác bấm vào ờ, quảng cáo ok bây giờ các bạn vào trong cái phần đó là um, chiến dịch ha các bạn vào trong cái chiến dịch của tất cả các um, uh, các chiến dịch thì các bạn nhấp vào cái mũi dấu uh, cái cái icon dấu cộng này để các bạn tạo ra một cái chuyển dịch ha các bạn tiếp vào giờ cộng và các bạn chọn một cái chuyển dịch mới à, trong cái phần chuyển dịch mới này thì Google AdWords thì cho hiển thị cho chúng ta các loại chuyển dịch thì ở đây nó gồm có 5 loại chiến dịch cơ bản để mà chạy quảng cáo Google AdWords thứ nhất đó là chiến dịch tìm kiếm thì ờ, chiến dịch ờ, này chúng ta chỉ có tập trung trong việc đó là à, chạy quảng cáo trên website à, chiến dịch hiển thị thì nó hiển thị tất cả những cái uh, sản phẩm những cái website của mình trên uh, tất cả những cái uh, ờ, màn Google thì cái này chúng ta thường uh, sử dụng quảng cáo cho website app uh, chiến dịch mua sắm shopping uh, chiến dịch video và trong kỳ um, video này thì uh, mình sẽ bày cho các bạn từng bước để mà chạy một cái chiến dịch ứng dụng toàn cầu các bạn tích vào chiến dịch ứng dụng toàn cầu thì trong phần này mình sẽ chọn cái phần là Android hoặc là iOS à, sau đó mình sẽ chọn cái tên của ứng dụng đó à, Ok, sau khi các bạn chọn cái tên ứng dụng và mình sẽ chọn tiếp tục. À, sau khi các bạn chọn tiếp tục thì trong cái phần này sẽ ờ, gợi ý những ý tưởng trên văn bản để mà ờ, kêu gọi ờ, tất cả những cái người nhìn vào cái quảng cáo để click vào cái quảng cáo của mình uh, trong phần này thì các bạn sẽ điền vào những cái ý tưởng văn bản của quảng cáo rồi ok à, sau khi mình điền xong bốn cái um, văn bản gợi ý ý tưởng để mà um, giúp cho tất cả những cái người nhìn vào quảng cáo để um, thu hút được cái lượng download uh, trong cái phần um, quảng cáo ứng dụng toàn cầu thì nó gồm có bốn cái hình thức để quảng cáo thứ nhất là, là tìm kiếm trên Google thứ hai là hiển thị trên uh, trên màn hiển thị của Google thì nó hiển thị ở trên những cái app và game mà chúng ta đang uh, chúng ta download free về và chúng ta khi mà sử dụng thì nó hiển thị lên ở đó nó hiển thị ở trên YouTube hiển thị ở trên cửa hàng Play Store thì trên cửa hàng Play Store khi các bạn search một cái từ khóa nào đó nó liên quan đến những cái văn bản gợi ý này thì nó sẽ hiển thị lên cái app của mình đây trong phần này ok à, sau khi đã chọn xong về địa điểm thì chúng ta sẽ chọn tất cả các à, quốc gia lãnh thổ và chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ à, chung đó là ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là chúng ta sử dụng tất cả ngôn ngữ ha um, thì tối ưu hóa chiến dịch thì chúng ta sẽ chọn là số lượt cài đặt um, tất cả những người sử dụng ngân sách thì chúng ta sẽ chọn cái ngân sách trung bình của hàng ngày ví dụ như mình chọn 100 à, đặt giả thầu mục tiêu thì đối với giả thầu mục tiêu thì mình chạy à, ứng dụng toàn cầu thì mình sẽ đặt giả cái khoảng 1.000 trở xuống rồi sau khi các bạn à, chọn xong thì các bạn à, lưu giữ và tiếp tục à, các bạn lưu ý đó là chọn cái tên chiến dịch ha. Rồi sau khi chọn xong các bạn chọn tiếp tục của chuyển dịch và chuyển dịch đã bắt đầu. Thì trong phần này sẽ à, ngày mai chúng ta sẽ check in được những cái số lượng cài đặt và chi phí và tỷ lệ tương tác trong cái uh, ờ, chuyển dịch này.